Bạn vừa mới tạo map mới trong Survival Craft và tràn trề hy vọng vào một hành trình sinh tồn mới. Và rồi bạn ngoẳng. Chào mừng đến với Survival Craft, nơi hy vọng và vô vọng chỉ cách nhau chưa đầy một tích tắc. Thế hế anh em, lại là mình LXLC đây, thì như tiêu đề hôm nay mình sẽ tổng hợp cho anh em top 10 sai lầm tân thủ khiến anh em mãi chật vật khi sinh tồn survival craft. Đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là thanh niên. Từng chạy đâu mất tiêu rồi, ô giờ làm gì trên đó xuống đây mau. Ô hả đang quay à à ok ok. Thế lô anh em ehem thì đây là thanh niên ngáo ngơ NXNC sẽ tình nguyện làm diễn viên đóng thế cho tôi trong video lần này Ok, không dài dòng nữa, vào viết Ơ ờ, hả gì à bay lên à ok ok Cốt truyện luôn bắt đầu bằng việc chúng ta bị đầy ra đảo như thế này đây Bản năng đầu tiên chắc chắn là muốn đuổi theo và mình xua kèo 99,69% newbie đều mắc lỗi này khi bắt đầu nhập môn survival craft Nói một cách đơn giản thì đây là một trong những cách để oản nhanh nhất vì chắc chắn sẽ bị cá mập sờ con gần đó chén nếu ánh mắt ta chạm nhau không thì việc bơi liên tục sẽ khiến nhân vật chết đuối vì kiệt sức. Sai lầm cơ bản thứ hai khiến anh em quẳng sớm, chính là việc nhảy ra solo với bất kỳ con vật nào trong tầm mắt. Có thể anh em sẽ hạ được mấy con thú nhỏ như lợn hay chim chóc nhưng đa số gáy sớm thì ăn gì anh em đều biết. Một lời khuyên chân thành cho anh em, trong survival cờ rác, trước khi bắt đầu làm gì đều phải ngó trước ngó sau, vì khi chơi chế độ sinh tồn ngoại trừ chế độ Hamlet thì thú ăn thịt sẽ auto tấn công nếu người chơi đứng quá gần chúng, bạn có thể oẳn vì bất cứ lý do gì, ví dụ như bị thú móc lóc khi đang làm việc. Vấp té ml lọc hố lâu đài tình ái. Tiếp tục bị móc lóc. Thậm chí không ngần ngại với những pha bón hành dâm sờ ke đi vào sách giáo khoa. Run. Fast as fuck, boy. Sai lầm tiếp theo phải kể đến chính là việc nhiều anh em chơi nhưng ít khi để ý nhiệt độ nhân vật. Cái lạnh chính là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất trong survival cờ rác. Việc để bị lạnh sẽ gây hiện tượng đóng băng che lấp toàn bộ màn hình, làm giảm tầm nhìn, khiến anh em dễ oẳn vì các nguy cơ khác như té vực hoặc bị thú tấn công. Oh, nếu anh em không muốn bỏng sớm như tình huống này thì khi sinh tồn hãy hạn chế tối đa việc luẩn quẩn ở nơi lạnh khi chưa có đủ quần áo và vật dụng giữ ấm cần thiết. Nếu không được sưởi ấm kịp thời thì nhân vật cũng tèo luôn vì mất nhiệt. Ngoài việc giữ ấm cơ thể, việc ăn uống cũng quan trọng không kém khi chơi sinh tồn. Chỉ với việc ăn uống mình có thể điểm qua vô số cách nhân vật có thể oản như Ăn quá ít Ăn quá nhiều Cái gì cũng ăn Và cuối cùng, không biết nấu ăn. Hẳn là anh em đã từng nghe đồn, muốn nhanh có khoáng sản, hãy đào thẳng xuống. Có thể nói đúng khi anh em đang chơi các game tương tự khác, nhưng với Survival Crab đây là một sai lầm. Thứ nhất, khoáng sản trong game tập trung chủ yếu trong hang nên xác suất để đào chúng ở nơi ngẫu nhiên sẽ rất thấp. Thứ hai, anh em không thể vừa nhảy lên và đặt khối dưới chân nên phải đào bới theo dạng bậc thang gây tốn thời gian. Cuối cùng, anh em có thể đào trúng bể lava ngầm và mọi công sức sẽ thành công khóc. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi. Trong survival cờ ráp, việc quản lý không tốt tài nguyên đồ ăn sẽ là một sai lầm, đặc biệt khi sinh tồn ở địa hình hoang vu hoặc đồi núi, nơi cây cối và muôn thú là một thứ xa xỉ, nên sẽ thường xảy ra tình trạng bữa trước chết no, bữa sau chết đói, vì vậy, bắt tay ngay vào việc trồng trọt trong những ngày đầu, về lâu dài sẽ khiến tỷ lệ sống sót của anh em tăng lên rất nhiều. Đúng vậy, như đã đề cập, việc để nhân vật bị lạnh kéo dài sẽ khiến nhân vật bị ống. Hoặc khi ăn uống linh tinh sẽ bị ngộ độc. Lúc đó tất cả các chỉ số và máu của nhân vật sẽ giảm xuống mức thấp nhất và chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến nhân vật hoàn mất. Ngoài ra, nhân vật sẽ liên tục xuất hiện hiện tượng ho sặc sụa hoặc nôn quẹ cản trở khả năng làm việc, nên cách tốt nhất là cứ ở yên trong nhà cho đến khi khỏi bệnh. Khi chơi sinh tồn, trừ chế độ cờ ru ồ, thì việc lựa chọn vị trí để hồi sinh khá là quan trọng nhưng không nhiều anh em để ý tới game sẽ mặc định lấy vị trí bắt đầu game, hoặc sẽ là nơi ngủ gần đây nhất làm điểm chép voi, vậy nên đừng bao giờ ngủ dưới gốc cây ngoài rừng hoặc trong hang để tránh những tình huống dở khóc dở cười với lũ thú. Hi, cái này mình lừa anh em thôi, dù sao thì phong cảnh thiên nhiên trong survival cờ ráp xứng đáng danh hiệu đẹp không cần xếp đờ mà. Như vậy mình đã tổng hợp cho anh em tất cả những sai lầm mà người mới chơi survival cờ ráp hay mắc phải. Muốn xem thêm các video khác thì click vào hai hình thu nhỏ nhé. Hy vọng các mẹo mình cung cấp sẽ giúp ích cho anh em. Giờ mình ngắm cảnh tiếp đây, bye bye anh em, hẹn đúng kẽn lại lên trong những vít lần sau.